Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì à, cái trước mặt cô chú, anh chị và các bạn đây chính là à, ông bà cụ à, um ông ông thì à, thứ mấy tên gì Phước quên này Phước Duy nhớ à, ông Phụng và bà um thì như hôm trước à, Phước có chia sẻ về à, hoàn cảnh của ông bà là bà thì bị à, sốt à, kiểu dạng à, bài liệt và bẩm sinh cũng bị tật nguyền còn ông thì bị à, tai biến à, chung quy là vợ chồng già và cùng theo một đứa à, cháu ngoại à, năm nay cũng 15 tuổi à, tuy nhiên bé cũng bị mất anh một quả thận thì à, bẩm sinh nữa chứ thì à, như hôm trước à, Phước có nói là à, ông bà cũng đang nợ bên à, ngân hàng về sửa cái nhà này mấy năm trước à, tuy nhiên à, số tiền thì à, nợ thì rất là nhiều tới 50 triệu và hàng tháng phải đóng lãi 300 ngàn à, về thì Phước cũng chia sẻ lên tuy nhiên chắc à, do hoàn cảnh của ông bà xém duyên hay là dạo này mạnh thường quân cũng hơi khó khăn nên à, không được cái số tiền như mong muốn thì à, được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu yeah. Dạ. phước ờ, cũng như tùy duyên thôi phước cũng kết nối yeah. Dạ. à, ờ, thì như hôm trước á con đăng xong về thì chỉ nhận được à, à, so với những hoàn cảnh khác mà đối với con trước giờ con nhận thì à, nó ít hơn yeah. Dạ. ông bà kém duyên hơn yeah. Dạ. tuy nhiên đối ngược lại với ông bà thì đây là một cái số tiền rất là lớn yeah. Dạ. à, chứ không phải là ít yeah. à, số tiền là cũng à, sáu triệu rưỡi sáu triệu rưỡi này thì con nói thiệt ra là ông bà cũng đóng lại chắc cũng được cả hai năm mấy nữa à, chứ giờ mình ngày đâu kiếm được yeah. nhiều tiền đâu yeah, không yeah. gì bán số ngày mấy chục tờ thì trăm ngàn hơn à, trăm ngàn thì như sáu triệu rưỡi bán chắc uh, cũng ờ, lâu lắm lâu lắm để dành trả thừa nợ à. rồi đây bà đây là sáu triệu rưỡi này nha à. con dạ. trao cho bà bà điểm liền con đấy ạ à. thôi đếm chi à, 13 tờ đó à, dạ. điểm lại đi bà cho nó đủ sáu triệu rưỡi ha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba rồi đủ ha dạ. à, kèm dạ. theo đó là phan phan phan ha cảm ơn để con à, gửi cái à, à, cái cái danh sách cái danh sách này là của sáu triệu rưỡi này dạ. là các cô chú này gửi tặng cho ông bà để ông dạ. đọc tên luôn nha dạ. à. chị mùa xuân hỗ trợ là 3 triệu à, cô dân ở củ chi sài gòn hỗ trợ là một triệu em à, đào ngân hỗ trợ 200 ngàn em a tiền hỗ trợ 300 ngàn bạn mai trâm hỗ trợ 100 ngàn bạn lê thị hồng nhung hỗ trợ 200 ngàn à, bạn nguyễn thị thúy hằng hỗ trợ một triệu à, chị quỳnh anh thư ở đài loan hỗ trợ 500 ngàn đồng em lê thái sỏi hỗ trợ 200 ngàn đồng thì à, tổng cái số tiền là 6 triệu rưỡi à, con đã trao cho bà thì như bà đã nhận thì bây giờ mình à, cũng gửi lời cảm ơn dạ, dạ ngày hôm nay hai cháu lại nhà giúp đỡ cho ông với bà số tiền là 6 triệu rưỡi dạ nay bà thành thật cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho bà à. và bà chúc cho các mạnh thường quân được nhiều sức khỏe và trên con đường đi làm từ thiện dạ, rất dạ. cảm ơn dạ. dạ cảm ơn và cảm ơn dạ à, giờ con nói với bà như này ha à, cái số tiền này sau khi con về thì ờ. giống như là đã là của bà dạ. à, con không quen ai cũng dạ. không biết ai dạ. nói chung là ai ghé lại thăm cho tiền thì mình lấy à, còn hỏi tiền mình để ở đâu hay là sau đó dụ mình đi ra ngoài đem tiền theo nó sẽ có cái trường hợp như thế này à, nó kêu bà à, đi ra ngoài à, kia bên ngân hàng nhiều khi mình tham bên ngân hàng có uh, có người gửi cho bà năm sáu chục triệu gì đó hai ba chục triệu 10 à, triệu thì bà cầm cái tiền của bà theo luôn để đi ra ngoài gửi kèm theo chứng minh để ra ngoài gửi tại nhiều khi nó là trao trong đây thì sợ bà giữ trong mình là nguy hiểm và khi bà đi dọc đường thì tiền này nó đã mất sạch Ồ, bà không dám không bởi vậy thì bà con khi con trao cho bà nghe dạ, thì dạ. bà cứ giữ dạ, dạ. là của bà Đúng cất rồi. kỹ còn ai cho tiền tại nhà thì lấy kêu đi đâu thì không đi dạ, Đúng rồi, rồi dạ, cho tiền thì cứ lấy dạ, và tiền cất ở đâu thì chỉ con bà biết thôi dạ, vậy dạ, nha dạ. nhớ kỹ giùm con dạ con sợ là nhiều khi đối với ờ, những bọn ác á dạ. kẻ gian á thì ờ, một hai triệu 500 ngàn gì đối gì nhiêu nó cũng ờ, lợi nó ừ. lường gạt để nó lấy hết trơn á bởi dạ. vì cứ nói là quen thấy em trai đó ghé cho tiền cho bà em là quen quen ờ quen thì cho tiền thì tôi lấy hai lỗi thăm gì được còn kêu tôi đi đâu thì tôi không đi dạ, dạ, ờ. dạ. còn nếu đi thì cứ đi mình không gì đi dạ. Ừ, không đem tiền ừ, theo chứ có <laughs> không dám đi luôn hả bắt bà xong rồi à vậy ha ừ. con chỉ sợ vậy thôi dạ con dặn dạ, kỹ vậy dạ rồi thôi chúc sức khỏe ông bà nhé dạ, dạ, rồi bye bye và hẹn gặp lại phước cũng là chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành ha à, giúp đỡ cho bà được nhiều hay nhiều phần của bà thôi rồi bye bye và hẹn gặp lại